mua lì hatimu mudah itu Ku lì itu giá tahu Có tao thì lưu xe mà lì tao cho Chỉ lưu hốt có kia trao nâu Của mua tư tao bông chùa rào Đi lên hốt có kia nhua xe Lúng giao lùa lưu xe nửa bỏ đưa đi thao cởi nếu tôi mó sẽ lời lưu hó xóa kia trao đồ Cô mua tư tao bông chùa rào Ý lên hó xóa kia nhua xìa Lương do lùa lưu xe nữ của đủ đi Xóa kia lưu hó cú lưu xìa Hãy tư cho là cho chi ta mua tiền dây phao tiền như rồng lì nó Yeah mà lý do chi mùa còn Tòa thao cái lý tư mó xa lạ Trong kẹp lưu đâu cứ lưu xe Hãy thế cho là cho chị tao thao có tư cho tao cứ lâu Giờ tiệc lưu là chỉ key